9 nguyên tắc tồn tại trong xã hội mà ít ai tiết lộ cho bạn biết. Không phải chuyện gì bạn nói, người khác cũng có thể hiểu, không phải lúc nào bạn muốn tâm sự, cũng có người muốn nghe, ai cũng có vấn đề riêng trong cuộc sống, bớt than vãn, bớt phàn nàn, việc của mình tự mình giải quyết, mong đợi gì vào người khác hả bạn yêu. Khi còn trẻ, chúng ta cần phải thêm, thêm trải nghiệm, thêm cố gắng, thêm sâu sắc, lúc về già, ta nên bớt, bớt cái tôi, bớt ích kỷ, bớt nóng giận, bớt ghét bỏ, có như vậy, cuộc đời mới nhẹ nhàng hơn. Đáp số chung của những người giàu có là gì? Kẻ chiến thắng chính là kẻ có thể biến lời nói thành hành động, biến ước mơ trên trang giấy, hóa sự vật ngoài đời thực, quyết tâm, kiên trì, thắng không kiêu, bại không nản. Bạn có thể chui rèn mình như vậy thì con đường nắm lấy thành công sẽ rút ngắn chỉ trong gang tấc. Bản lĩnh nằm ở đâu? Bản lĩnh nằm ở chỗ, bạn có thể điều khiển cảm xúc của mình hay không. Nóng giận không la hét, chỉ trích, thất vọng không vội đưa ra quyết định, vui sướng chớ buông ra lời hứa, giữ vững lý trí trong mọi hoàn cảnh để cái đầu mình sáng suốt hơn. Hết mình, tận tâm vì công việc nhưng chớ bỏ quên gia đình. Bạn ốm đau, bệnh tật, công việc có tới hỏi han an ủi bạn không? Nó có ở bên bạn trong thời khắc mệt mỏi, cơ thể suy nhược không? Chỉ có cha mẹ luôn dang rộng vòng tay che chở bạn mà thôi con người có thành công đến mấy mà gia đình chẳng yên ấm hạnh phúc thì thật buồn biết bao nhiêu người mà bạn thương yêu nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn đừng dành thời gian cho những người không biết trân trọng tấm lòng của bạn một mối quan hệ chỉ khiến trái tim ta thêm tổn thương khó chịu hay dày vò hãy dừng lại nếu bạn đi qua đủ đau thương đủ mệt mỏi và đủ khó khăn dần dần ta sẽ trở nên cứng cỏi hơn nếu bạn vẫn còn cảm thấy buồn bã, dễ dàng khóc nức nở trong khó chịu hay cáu giận vì những chuyện nhỏ nhặt thì thực ra bạn vẫn chưa trưởng thành. Lo lắng cho tương lai, luôn nghĩ về quá khứ là cách tốt nhất để hủy diệt hiện tại. Con người thật kỳ lạ, lúc nào cũng băn khoăn vì những điều chưa tới, hoài niệm về những chuyện đã qua mà quên mất thời khắc bây giờ đang sống là cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời. Cứ làm tốt,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 của người dưng. Khi người khác nói gì, bản thân họ đều dễ dàng quên đi, chỉ có bạn là nhớ kỹ. Quá để tâm tới suy nghĩ của người khác khiến bản thân nhọc lòng. Sự nhạy cảm của bạn còn gây khó xử với những người xung quanh. Thái độ của người khác chỉ là nhạc đệm, không phải ca từ chi phối cuộc đời bạn.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 phải mất mọi thứ mới tìm thấy chính bản thân mình sống một ngày là có diễm phúc của một ngày nên phải trân quý khi tôi khóc tôi không có đôi dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân người bi quan phản nàn về cơn gió người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ, không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn có thể sử dụng nó bạn có thể dùng nó nhưng bạn không thể giữ nó một khi bạn làm mất nó bạn sẽ không thể nào có lại được nó những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật cứ tưởng như thế là mãi mãi đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến 20 bài học cuộc sống ý nghĩa và thiết thực nhất bạn cần phải biết bạn bè đến rồi sẽ đi không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí một số người tốt với bạn có vụ lợi một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp ai cũng có những vấn đề riêng của mình bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó dành phần ai vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn cuộc sống vốn dĩ không công bằng nếu bạn không cố gắng mỗi người có một quan điểm riêng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn cái gì cũng có hai mặt làm người tốt không bao giờ thiệt thòi thấm thía với những câu nói thực về cuộc sống các bạn hãy cùng xem và cảm nhận nhé trong cuộc đời có ba loại người mà bạn tuyệt đối không được quên một là người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn hai là người đã bỏ mặc bạn trong lúc khó khăn ba là người đã để bạn vào những khó khăn cái lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả Trong cuộc đời, có rất nhiều việc không muốn mà vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm. Ngược lại, có những việc muốn làm nhưng lại không thể làm hoặc không kịp làm, đó gọi là số phận. Cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương, để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại là chính mình. Trên đời này, chẳng có ai là của riêng ai, chẳng có gì là mãi mãi, nếu không biết trân trọng và giữ gìn, thì bất cứ ai cũng có thể ra đi, bất cứ thứ gì cũng có thể lạc mất mà không thể tìm lại được. Đừng cầu mong có một cuộc sống yên bình, mà hãy ước luôn có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua các sóng gió của cuộc đời. Thời gian không làm những nỗi đau phai nhạt mà dạy chúng ta cách để sống chung với nó. Con người thật của ai đó sẽ được bộc lộ khi bạn không còn giá trị sử dụng đối với họ thời gian và cuộc sống không làm tôi mất đi những người bạn mà nó cho tôi biết ai mới thật sự là bạn của mình muốn có hạnh phúc bạn phải nhớ cho qua những gì ở quá khứ trân trọng những gì đang có ở hiện tại luôn tin vào những điều tích cực trong tương lai người tốt thường chẳng khóe miệng, kẻ xấu, lại toàn biết nói điều hay. Nhưng hãy nhớ, hiền lành, thật thà, thì trời thương, gian manh, xảo trá, thì trời phụ. Nhìn thấu nội tâm của người khác, thật ra không khó, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh mắt họ. Muốn biết bản lĩnh thật sự của một người, hãy xem họ đối mặt như thế nào khi gặp thất bại muốn biết bụng dạ của một người tốt hay xấu ra sao hãy xem họ có nói xấu ở sau lưng người khác hay không muốn biết một người có tố chất hay không hãy xem họ có ham những món lợi nhỏ nhoi trước mắt hay không muốn biết một người có yêu bạn hay không không phải lúc buồn hãy xem lúc vui vẻ họ có nghĩ đến bạn hay không muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không thì hãy xem khi bạn gặp khó khăn họ có hết lòng giúp đỡ bạn hay không muốn biết một người có thực lòng quan tâm bạn hay không hãy xem họ có nhớ những lời mà bạn đã nói hay không những thói quen sẽ rút cạn năng lượng của bạn mỗi ngày các bạn hãy cùng xem nhé một ngủ quá nhiều tập ra khỏi giường đúng giờ Hai, Nghĩ quá nhiều, tâm trí bạn cần được nghỉ ngơi, hãy cho nó giải lao. Ba ăn quá nhiều thức ăn làm đầu óc bạn mụ mị tự biết kiểm soát bản thân mình 4. Quan tâm những chuyện tầm phào, nếu có 9 con thỏ trên mặt đất, và nếu bạn muốn bắt được thỏ, tập trung vào một con thôi. 5. Tự giày vò bản thân, càng hạ thấp bản thân, bạn càng trở nên tệ hại hơn. 6. Nghiện làm nhiều việc một lúc, nó tạo cho bạn cảm giác bận rộn, nhưng lại không giúp tăng năng suất tập trung vào một việc một lúc thôi 7. Lo lắng, nó chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. 8. Đặt ra những mục tiêu trên trời. Ai chờ đợi để làm nhiều điều tốt đẹp cùng một lúc sẽ chẳng bao giờ làm gì cả. 9. Lưỡng lự, nó khiến bạn mắc kẹt, quyết định và sau đó tùy cơ ứng biến. 10 bị ám ảnh bởi danh tiếng cứ giỏi đi vào mọi người sẽ tự chú ý đến bạn hữu xạ tự nhiên hương 11. Miễn cưỡng bản thân, nếu muốn làm gì đấy, hãy làm đi, không thì thôi, đừng lan tan. 12. Đổ lỗi, nó khiến bạn nổi nóng vì một lý do không đâu và cũng không giải quyết được việc gì, mọi người cũng sẽ tránh xa bạn. 13. Cho não ăn rác, trước khi bạn nhận ra, tâm trí bạn đã bị vắt kiệt năng lượng vì đọc những thứ nhảm nhí rồi. 14. Sống trong quá khứ. Hay, bạn không sống ở vùng đất quá khứ nữa rồi, tỉnh lại đi. 15. Chống lại sự thay đổi. Nếu bạn kháng cự sự thay đổi, bạn đang chống lại cuộc sống. Đây là cuộc chơi bạn không thể thắng, vì vậy hãy ngừng lại. 16. Cãi nhau với mấy người gàn dở. Nếu bạn có thắng, bạn cũng là một kẻ trả ra sao nếu bạn thua, bạn còn chẳng bằng họ. 17. Cố giúp những người, không cần sự giúp đỡ. Bạn có thể đánh thức một người đang ngủ, nhưng bạn không thể gọi một kẻ đang giả vờ ngủ, tỉnh dậy được. 19 câu hỏi, phải liên tục tự chất vấn bản thân mình. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Tuổi đời của chúng ta nên đo đếm bằng số năm ta sống hay bằng sự trưởng thành. bạn có phá vỡ nguyên tắc của mình để giữ người mà bạn yêu thương giữa nói và làm cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào hơn nếu có thể dành tặng một đứa bé sơ sinh một lời khuyên duy nhất về cuộc sống bạn sẽ nói điều gì bạn có cố níu kéo điều gì mà đáng lẽ bạn nên để nó ra đi hay không Quay ngược trí nhớ của bạn về 5 năm trước, liệu bạn có còn nhớ điều gì từng khiến bạn cực kỳ buồn bã? Và trở về hiện tại, đối với bạn, đó có còn là vấn đề nữa không? Tại sao bạn trở thành con người bạn bây giờ? Lần cuối cùng, bạn ngồi một mình trong bóng tối với một chút ánh sáng nhẹ để suy nghĩ về những điều bản thân thật sự tin tưởng là từ bao giờ. Sống và tồn tại khác nhau như thế nào nếu cuộc sống đã quá ngắn ngủi tại sao chúng ta còn làm những điều mình không thích trong khi ngồi mơ mộng về những điều mình thích mà không làm điều gì sau đây tồi tệ hơn cố gắng rồi thất bại hay chưa bao giờ chịu cố gắng nếu tuổi thọ trung bình của con người là 40, hãy sống 40 năm cho ra sống. Bạn có đang làm điều mình tin tưởng hay chỉ đang ép bản thân tin vào những điều đang làm? Bạn từng biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình? Lần gần đây nhất, bạn cảm thấy mình sống hết mình với những niềm đam mê là khi nào? Khi nào bạn ngừng tính toán thiệt hơn để không ngần ngại tiến về phía trước và làm mọi điều bạn cho là đúng? Nếu bạn biết được rằng tất cả những người bạn quen sẽ chết vào ngày mai, vậy hôm nay bạn muốn đi thăm ai lần cuối cùng? Đã bao giờ bạn cùng một ai đó đi dạo trong im lặng và bạn cảm thấy dường như bạn vừa có một cuộc nói chuyện tuyệt vời nhất không? Lần gần đây nhất, bạn ăn cơm với ba mẹ là khi nào? Ngày xưa chẳng để tâm lời bố mẹ, cho đến khi nếm mùi cay đắng với đời mới thấm thía từng câu từng chữ đừng có làm gì cũng sợ xấu hổ, mất mặt, chỉ có con cảm thấy như vậy, người khác chẳng ai quan tâm, để ý, cho nên làm gì thì làm chúng ta phải mặt dày lên, xã hội không chừa chấp những người nhút nhát, sống hướng nội. Đừng quan tâm những lời phán xét của những người không liên quan đến cuộc đời con. Càng lớn con cần phải nâng cấp bản thân mình tốt hơn. Tốt hơn ở đây không phải là trang điểm mỗi ngày cho đẹp, không phải thể hiện bản thân với người khác mà là giúp mình tốt hơn ngày hôm qua đừng để tâm những kẻ hay đạo lý đặt điều sau lưng mình bởi vì những người tài giỏi thật sự sẽ chẳng có thời gian để soi mói con con phải độc lập về tài chính như thế mới làm chủ được chính mình người mà mẹ muốn con cưới con có thể không cưới nhưng người mà mẹ không muốn con cưới thì con nhất định không được cưới trên đời này không có ai có nghĩa vụ phải tốt với con vì vậy con nên nghĩ thế này sự thờ ơ và lạnh nhạt là điều hiển nhiên trong cuộc sống nhưng ai mà đối xử nhẹ nhàng với con thì con nên trân trọng người ấy nếu yêu đương không cảm thấy vui vẻ thì con đừng nên kết hôn con đừng bắt bố phải nuôi con cả đời đương nhiên bố cũng chẳng làm được điều đó đợi con lớn lên biết tự lập cuộc sống thì trách nhiệm của bố đã hoàn thành rồi sau này con ngồi xe ô tô hay xe đạp con ăn cơm hay cháo đều là cuộc sống của chính con khi trưởng thành bạn sẽ nhận ra những gì mình biết thuở nhỏ chỉ mới là chơi lơ cuộc đời mà thôi. Những cuộc vui, những buổi tiệc tùng không còn là thứ khiến bạn hào hứng tột độ như hồi trước nữa. Giấc ngủ trở thành một thứ vô cùng quý giá, hạnh phúc, đôi khi chỉ là được ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần vài người nhưng hiểu nhau và luôn có mặt những khi mình cần là đủ. Khi trưởng thành, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những vất vả của bố mẹ và tất nhiên là yêu thương gia đình mình hơn nhiều đam mê sở thích đã vô tình rơi rớt đâu đó trên hành trình trưởng thành nhưng không phải mình không còn thích nó nữa mà là vì không dành đủ thời gian cho những sở thích đam mê đó hồi trước thì nói không với cưới xin bây giờ mở mắt dậy là muốn lập gia đình thấy ai đẻ cũng sốt hết cả ruột bạn có thể rơi xuống tận đáy nhưng đó chính là dấu hiện cho thấy bạn sắp đi lên nếu chịu khó chăm sóc cho sức khỏe bản thân, bạn sẽ thấy tinh thần của mình cũng sẽ tốt hơn. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Tất cả những áp lực đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn mà thôi. Làm gì khi buồn chán trong công việc và cuộc sống? Các bạn hãy cùng mình xem nhé xem trọng thời gian hơn tiền bạc. Tính toán chi tiêu và sống trong khả năng của mình. Để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Trân trọng tất cả những mối quan hệ đang có. Biết ai luôn ở đằng sau mình và đối xử với họ tốt hết sức có thể. không xem thường sức khỏe không cố làm hài lòng bất cứ một ai sống chậm lại nghĩ ít đi yêu thương mình hơn ngừng đặt nặng việc đến tuổi này phải ổn định làm công việc mình thực sự yêu thích trước khi quá muộn thay vì buồn giàu bạn hãy học hỏi và cảm nhận cuộc sống xung quanh một cách tích cực hơn các bạn nhé. Mười câu nói xứng đáng để bạn chọn làm châm ngôn sống. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. Không việc gì phải xin lỗi, chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao, người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó sai một lần thì có thể cho là tai nạn nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn thất bại không đáng sợ đáng sợ là khi bạn cứ mãi ù lì một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi nếu có thể khiến ai đó mỉm cười hãy làm ngay hôm nay thế giới này cần nhiều người như bạn nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ. bảy điều chắc chắn phải hiểu, nếu không bạn quá ngây thơ, các bạn hãy cùng mình xem nhé lòng tin là thứ một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt đừng nghĩ nhiều về tương lai nó chỉ mang lại sự lo sợ đá có thể mòn huống chi là lòng người thay đổi trước sau cũng là chuyện thường tình ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng. Quan tâm nhiều đồng nghĩa với làm phiền, yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng. Có hai sai lầm trong cuộc sống, đó là sống cho người khác coi và coi người khác mà sống. Chín nguyên tắc tồn tại trong xã hội mà ít ai tiết lộ cho bạn biết không phải chuyện gì bạn nói người khác cũng có thể hiểu không phải lúc nào bạn muốn tâm sự cũng có người muốn nghe ai cũng có vấn đề riêng trong cuộc sống bớt than vãn bớt phàn nàn việc của mình tự mình giải quyết mong đợi gì vào người khác hả bạn yêu khi còn trẻ chúng ta cần phải thêm thêm trải nghiệm thêm cố gắng thêm sâu sắc lúc về già ta nên bớt bớt cái tôi bớt ích kỷ bớt nóng giận bớt ghét bỏ có như vậy cuộc đời mới nhẹ nhàng hơn Đáp số chung của những người giàu có là gì? Kẻ chiến thắng chính là kẻ có thể biến lời nói thành hành động, biến ước mơ trên trang giấy, hóa sự vật ngoài đời thực, quyết tâm, kiên trì, thắng không kiêu, bại không nản. Bạn có thể chui rèn mình như vậy thì con đường nắm lấy thành công sẽ rút ngắn chỉ trong gang tấc. Bản lĩnh nằm ở đâu? Bản lĩnh nằm ở chỗ bạn có thể điều khiển cảm xúc của mình hay không? Nóng giận không la hét, chỉ trích, thất vọng không vội đưa ra quyết định, vui sướng chớ buông ra lời hứa giữ vững lý trí trong mọi hoàn cảnh để cái đầu mình sáng suốt hơn hết mình tận tâm vì công việc nhưng chớ bỏ quên gia đình bạn ốm đau bệnh tật công việc có tới hỏi han an ủi bạn không nó có ở bên bạn trong thời khắc mệt mỏi cơ thể suy nhược không chỉ có cha mẹ luôn dang rộng vòng tay che chở bạn mà thôi con người có thành công đến mấy mà gia đình chẳng yên ấm hạnh phúc thì thật buồn biết bao nhiêu người mà bạn thương yêu nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn đừng dành thời gian cho những người không biết trân trọng tấm lòng của bạn một mối quan hệ chỉ khiến trái tim ta thêm tổn thương khó chịu hay dày vò hãy dừng lại nếu bạn đi qua đủ đau thương đủ mệt mỏi và đủ khó khăn dần dần ta sẽ trở nên cứng cỏi hơn nếu bạn vẫn còn cảm thấy buồn bã dễ dàng khóc nức nở trong khó chịu hay cáu giận vì những chuyện nhỏ nhặt thì thực ra bạn vẫn chưa trưởng thành lo lắng cho tương lai, luôn nghĩ về quá khứ là cách tốt nhất để hủy diệt hiện tại. Con người thật kỳ lạ, lúc nào cũng băn khoăn vì những điều chưa tới, hoài niệm về những chuyện đã qua mà quên mất thời khắc bây giờ đang sống là cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời. Cứ làm tốt, tập trung vào mục tiêu của mình, lo nghĩ chi cho mệt thân, không thích thì nói không, thích thì nói có. Chuyện gì cũng vậy, đừng quá gượng ép bản thân, đừng cố làm vừa lòng người khác, tôn trọng bản thân,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 quan tâm tới những việc bạn làm chỉ có người yêu thương mới chú tâm vào từng hành động lời nói suy nghĩ của bạn đừng phí hoài trí lực chú ý tới thái độ của người dưng khi người khác nói gì bản thân họ đều dễ dàng quên đi chỉ có bạn là nhớ kỹ quá để tâm tới suy nghĩ của người khác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 có người không có chân. Người bi quan, phản nàn về cơn gió, người lạc quan, chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế, điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ, không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm, chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn có thể sử dụng nó bạn có thể dùng nó nhưng bạn không thể giữ nó một khi bạn làm mất nó bạn sẽ không thể nào có lại được nó những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật cứ tưởng như thế là mãi mãi đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. 20 bài học cuộc sống, ý nghĩa và thiết thực nhất bạn cần phải biết. Bạn bè, đến rồi sẽ đi. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí. Một số người tốt với bạn có vụ lợi. Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp ai cũng có những vấn đề riêng của mình bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó dành phần ai vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn cuộc sống vốn dĩ không công bằng nếu bạn không cố gắng mỗi người có một quan điểm riêng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn cái gì cũng có hai mặt làm người tốt không bao giờ thiệt thòi thấm thía với những câu nói thực về cuộc sống các bạn hãy cùng xem và cảm nhận nhé trong cuộc đời có ba loại người mà bạn tuyệt đối không được quên một là người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn hai là người đã bỏ mặc bạn trong lúc khó khăn ba là người đã đẩy bạn vào những khó khăn cái lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn mà vẫn phải làm đó chính là trách nhiệm ngược lại có những việc muốn làm nhưng lại không thể làm hoặc không kịp làm đó gọi là số phận cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương để rồi khi quay mặt lại người đáng thương nhất lại là chính mình trên đời này chẳng có ai là của riêng ai chẳng có gì là mãi mãi nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì bất cứ ai cũng có thể ra đi bất cứ thứ gì cũng có thể lạc mất mà không thể tìm lại được đừng cầu mong có một cuộc sống yên bình mà hãy ước luôn có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua các sóng gió của cuộc đời. Thời gian không làm những nỗi đau phai nhạt mà dạy chúng ta cách để sống chung với nó. Con người thật của ai đó sẽ được bộc lộ khi bạn không còn giá trị sử dụng đối với họ. Thời gian và cuộc sống không làm tôi mất đi những người bạn mà nó cho tôi biết ai mới thật sự là bạn của mình. muốn có hạnh phúc bạn phải nhớ cho qua những gì ở quá khứ trân trọng những gì đang có ở hiện tại luôn tin vào những điều tích cực trong tương lai người tốt thường chẳng khóe miệng kẻ xấu lại toàn biết nói điều hay nhưng hãy nhớ hiền lành thật thà thì trời thương gian manh xảo trá thì trời phụ nhìn thấu nội tâm của người khác thật ra không khó các bạn hãy cùng mình xem nhé muốn biết mưu tính của một người hãy nhìn vào ánh mắt họ muốn biết bản lĩnh thật sự của một người hãy xem họ đối mặt như thế nào khi gặp thất bại muốn biết bụng dạ của một người tốt hay xấu ra sao hãy xem họ có nói xấu ở sau lưng người khác hay không muốn biết một người có tố chất hay không hãy xem họ có ham những món lợi nhỏ nhoi trước mắt hay không muốn biết một người có yêu bạn hay không không phải lúc buồn hãy xem lúc vui vẻ họ có nghĩ đến bạn hay không muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không thì hãy xem khi bạn gặp khó khăn họ có hết lòng giúp đỡ bạn hay không muốn biết một người có thực lòng quan tâm bạn hay không hãy xem họ có nhớ những lời mà bạn đã nói hay không những thói quen sẽ rút cạn năng lượng của bạn mỗi ngày các bạn hãy cùng xem nhé 1. Ngủ quá nhiều, tập ra khỏi giường đúng giờ. 2. Nghĩ quá nhiều, tâm trí bạn cần được nghỉ ngơi, hãy cho nó giải lao. 3. Ăn quá nhiều, thức ăn làm đầu óc bạn mụ mị, tự biết kiểm soát bản thân mình. 4. Quan tâm những chuyện tầm phào, nếu có 9 con thỏ trên mặt đất, và nếu bạn muốn bắt được thỏ, tập trung vào một con thôi. 5 tự giày vò bản thân càng hạ thấp bản thân bạn càng trở nên tệ hại hơn 6. Nghiện làm nhiều việc một lúc, nó tạo cho bạn cảm giác bận rộn, nhưng lại không giúp tăng năng suất, tập trung vào một việc một lúc thôi. 7. Lo lắng, nó chính là điều vô bổ nhất trên đời, nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. 8. Đặt ra những mục tiêu trên trời, ai chờ đợi để làm nhiều điều tốt đẹp cùng một lúc sẽ chẳng bao giờ làm gì cả. 9. Lưỡng lự, nó khiến bạn mắc kẹt, quyết định và sau đó tùy cơ ứng biến. 10. Bị ám ảnh bởi danh tiếng, cứ giỏi đi vào mọi người sẽ tự chú ý đến bạn, hữu xạ, tự nhiên hương. 11. Miễn cưỡng bản thân, nếu muốn làm gì đấy, hãy làm đi, không thì thôi, đừng lan tan. 12. Đổ lỗi, nó khiến bạn nổi nóng vì một lý do không đâu và cũng không giải quyết được việc gì mọi người cũng sẽ tránh xa bạn 13. Cho não ăn rác. Trước khi bạn nhận ra, tâm trí bạn đã bị vắt kiệt năng lượng vì đọc những thứ nhảm nhí rồi. 14. Sống trong quá khứ. Hay, bạn không sống ở vùng đất quá khứ nữa rồi, tỉnh lại đi. 15. Chống lại sự thay đổi. Nếu bạn kháng cự sự thay đổi, bạn đang chống lại cuộc sống. Đây là cuộc chơi bạn không thể thắng, vì vậy hãy ngừng lại. 16. Cãi nhau với mấy người gàn dở. Nếu bạn có thắng, bạn cũng là một kẻ trả ra sao. Nếu bạn thua, bạn còn chẳng bằng họ. 17. Cố giúp những người, không cần sự giúp đỡ. Bạn có thể đánh thức một người đang ngủ, nhưng bạn không thể gọi một kẻ đang giả vờ ngủ, tỉnh dậy được. 19 câu hỏi, phải liên tục tự chất vấn bản thân mình. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! tuổi đời của chúng ta nên đo đếm bằng số năm ta sống hay bằng sự trưởng thành. Bạn có phá vỡ nguyên tắc của mình để giữ người mà bạn yêu thương. Giữa nói và làm, cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào hơn? Nếu có thể dành tặng một đứa bé sơ sinh một lời khuyên duy nhất về cuộc sống, bạn sẽ nói điều gì? bạn có cố níu kéo điều gì mà đáng lẽ bạn nên để nó ra đi hay không? Quay ngược trí nhớ của bạn về 5 năm trước, liệu bạn có còn nhớ điều gì từng khiến bạn cực kỳ buồn bã? Và trở về hiện tại, đối với bạn, nó có còn là vấn đề nữa không? Tại sao bạn trở thành con người bạn bây giờ? Lần cuối cùng, bạn ngồi một mình trong bóng tối với một chút ánh sáng nhẹ để suy nghĩ về những điều bản thân thật sự tin tưởng là từ bao giờ. Sống và tồn tại khác nhau như thế nào? Nếu cuộc sống đã quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta còn làm những điều mình không thích trong khi ngồi mơ mộng về những điều mình thích mà không làm? Điều gì sau đây tồi tệ hơn, cố gắng rồi thất bại hay chưa bao giờ chịu cố gắng. Nếu tuổi thọ trung bình của con người là 40, hãy sống 40 năm cho ra sống. Bạn có đang làm điều mình tin tưởng hay chỉ đang ép bản thân tin vào những điều đang làm? Bạn từng biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình? Lần gần đây nhất, bạn cảm thấy mình sống hết mình với những niềm đam mê là khi nào? Khi nào, bạn ngừng tính toán thiệt hơn để không ngần ngại tiến về phía trước và làm mọi điều bạn cho là đúng. Nếu bạn biết được rằng tất cả những người bạn quen sẽ chết vào ngày mai, vậy hôm nay bạn muốn đi thăm ai lần cuối cùng? Đã bao giờ bạn cùng một ai đó đi dạo trong im lặng và bạn cảm thấy dường như bạn vừa có một cuộc nói chuyện tuyệt vời nhất không? Lần gần đây nhất, bạn ăn cơm với ba mẹ là khi nào ngày xưa chẳng để tâm lời bố mẹ cho đến khi nếm mùi cay đắng với đời mới thấm thía từng câu từng chữ đừng có làm gì cũng sợ xấu hổ mất mặt chỉ có con cảm thấy như vậy người khác chẳng ai quan tâm để ý cho nên làm gì thì làm chúng ta phải mặt dày lên xã hội không chứa chấp những người nhút nhát sống hướng nội đừng quan tâm những lời phán xét của những người không liên quan đến cuộc đời con càng lớn con cần phải nâng cấp bản thân mình tốt hơn Tốt hơn ở đây không phải là trang điểm mỗi ngày cho đẹp, không phải thể hiện bản thân với người khác mà là giúp mình tốt hơn ngày hôm qua. Đừng để tâm những kẻ hay đạo lý, đặt điều sau lưng mình, bởi vì những người tài giỏi thật sự sẽ chẳng có thời gian để soi mói con. Con phải độc lập về tài chính, như thế mới làm chủ được chính mình. Người mà mẹ muốn con cưới, con có thể không cưới, nhưng người mà mẹ không muốn con cưới thì con nhất định không được cưới. Trên đời này, không có ai có nghĩa vụ phải tốt với con vì vậy con nên nghĩ thế này sự thờ ơ và lạnh nhạt là điều hiển nhiên trong cuộc sống nhưng ai mà đối xử nhẹ nhàng với con thì con nên trân trọng người ấy nếu yêu đương không cảm thấy vui vẻ thì con đừng nên kết hôn con đừng bắt bố phải nuôi con cả đời đương nhiên bố cũng chẳng làm được điều đó đợi con lớn lên biết tự lập cuộc sống thì trách nhiệm của bố đã hoàn thành rồi sau này con ngồi xe ô tô hay xe đạp con ăn cơm hay cháo đều là cuộc sống của chính con trưởng thành bạn sẽ nhận ra những gì mình biết thổi nhỏ chỉ mới là chơi lơ cuộc đời mà thôi những cuộc vui những buổi tiệc tùng không còn là thứ khiến bạn hào hứng tột độ như hồi trước nữa giấc ngủ trở thành một thứ vô cùng quý giá hạnh phúc đôi khi chỉ là được ngủ đủ 8 tiếng một ngày bạn bè không cần nhiều chỉ cần vài người nhưng hiểu nhau và luôn có mặt những khi mình cần là đủ khi trưởng thành bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những vất vả của bố mẹ và tất nhiên là yêu thương gia đình mình hơn nhiều đam mê sở thích đã vô tình rơi rớt đâu đó trên hành trình trưởng thành nhưng không phải mình không còn thích nó nữa mà là vì không dành đủ thời gian cho những sở thích đam mê đó hồi trước thì nói không với cưới xin bây giờ mở mắt dậy là muốn lập gia đình thấy ai đẻ cũng sốt hết cả ruột bạn có thể rơi xuống tận đáy nhưng đó chính là dấu hiện cho thấy bạn sắp đi lên. Nếu chịu khó chăm sóc cho sức khỏe bản thân, bạn sẽ thấy tinh thần của mình cũng sẽ tốt hơn. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Tất cả những áp lực đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn mà thôi. Làm gì khi buồn chán, trong công việc và cuộc sống, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Xem trọng thời gian hơn tiền bạc. Tính toán chi tiêu và sống trong khả năng của mình. Để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Trân trọng tất cả những mối quan hệ đang có ai luôn ở đằng sau mình và đối xử với họ tốt hết sức có thể. Không xem thường sức khỏe. Không cố làm hài lòng bất cứ một ai. Sống chậm lại, nghĩ ít đi, yêu thương mình hơn. Ngừng đặt nặng việc, đến tuổi này phải ổn định làm công việc mình thực sự yêu thích trước khi quá muộn. Thay vì buồn giàu, bạn hãy học hỏi và cảm nhận cuộc sống xung quanh một cách tích cực hơn các bạn nhé. Mười câu nói xứng đáng để bạn chọn làm châm ngôn sống. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ học hỏi khi họ đang tiệc tùng tiết kiệm khi họ đang phung phí và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước không việc gì phải xin lỗi chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Sai một lần thì có thể cho là tai nạn, nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn cứ mãi ủ lì một chỗ, từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay, thế giới này cần nhiều người như bạn. nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ Bảy điều chắc chắn phải hiểu nếu không bạn quá ngây thơ các bạn hãy cùng mình xem nhé lòng tin là thứ một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt đừng nghĩ nhiều về tương lai nó chỉ mang lại sự lo sợ đá có thể mòn huống chi là lòng người thay đổi trước sau cũng là chuyện thường tình ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng. Quan tâm nhiều đồng nghĩa với làm phiền, yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng. Có hai sai lầm trong cuộc sống, đó là sống cho người khác coi và coi người khác mà sống.